Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với ca bóng đá nhé à, Dịp Tết năm nay thì anh em chúng ta cũng đã đầu tư ở đâu chưa Và cũng đã chơi ở những trận đấu nào để có thể kiếm được uh, lãi hàng ngày chưa anh em Còn trong đến với nhóm của ca thì như mình cũng nói rồi Trước uh, Tết mình cũng nói rồi đó là mình sẽ lên xuyên suốt cho anh em uh, tất cả những trận đấu ở xuyên Tết Và ở trong nhóm của ca thì đã có rất nhiều những anh em đã chơi Tết rất là vui vẻ cũng như là có một uh, cái uh, thu nhập thụ động thu nhập thụ động anh em nhé mình phải nhấn mạnh đó là thu mà thụ động luôn đấy anh em chỉ việc đó là à, tham gia vào nhóm cũng như là nhận kèo và anh em chúng ta nhận tiền khi thắng kèo đấy xuyên suốt tất cả dịp tết năm nay như mình cũng nói rồi đúng không Chúng ta sẽ kể đến từ những trận đấu như là giữa Chelsea và Liverpool cho đến trận đấu và cách đây hai ngày mình có lên cho anh em đó là Barcelona và Getafe. À, hai ngày hôm nay thì mình ờ, không có thời gian để lên video. Tuy nhiên thì buổi tối nào mình cũng sẽ lên kèo đều đặn cho anh em để anh em chúng ta đầu tư cũng như là kiếm cái nguồn thu nhập thụ động trong dịp Tết. Đấy thì có rất nhiều anh em sau khi uh, giao thừa kết thúc thì anh em chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều lộc Đấy, rất nhiều lộc cũng như là món quà ở trong nhóm của mình rồi và đặc biệt rằng là uh, sắp đến mùng 10 ngày thần tài anh em chúng ta lại có uh, tiền để anh em chúng ta sắm vàng cho tần thần tài gõ cửa năm nay anh em nhá và trận đấu mình làm cho anh em ngày hôm nay đó là trận đấu giữa Nottingham Forest và Manchester United trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 26 tháng 1 anh em à, à, cách hai ngày nữa hai ngày nữa thì trận đấu này sẽ diễn ra và trận đấu này thuộc khuôn khổ cúp liên đoàn anh anh em nhé cao báo cup hiện tại thì kèo chấp đang là manchester united chấp uh, nottingham 0.75 cũng như là một và cái tài hiện tại đang là 2.5 tài 2.5 chúng ta sẽ ờ, xét về kèo chấp trước với phong độ hiện tại của manchester united thì mình rất là tự tin với việc quỷ đỏ sẽ giành chiến thắng trước Nottingham trong trận đấu lượt đi bán kết uh, liên cúp liên đoàn Anh năm nay anh em. Uh, Nottingham Forest hiện tại họ cũng đang có một phong độ mình nghĩ rằng là với một đội bóng vừa mới thăng hạng thì khá là ổn. Với việc là trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ đã giành được 3 chiến thắng, 2 trận hòa và một trận thua. Và Manchester United Quỷ đỏ thành Manchester thì có một phong độ nhỉnh hơn khi mà họ có tận 4 chiến thắng, một trận hòa và trận thua gần đây nhất đó là trận thua trước Arsenal, đội ờ, bóng xếp đầu bảng xếp hạng và đang có một phong độ khá là ổn định. Tuy nhiên thì ở ờ, trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester United thì Manchester United mới là đội bóng có thế trận tốt hơn cũng như là đội bóng mở tỷ số trước chứ không phải là đội chủ nhà Arsenal anh em nhé. Đấy có rất nhiều những anh em uh, nghĩ rằng là Arsenal thi đấu trên sân nhà thì sẽ lần lướt hơn Manchester. Tuy nhiên thì Quỷ Đỏ họ lại thể hiện được rằng đâu mới là đội bóng già dơ, đội bóng có kinh nghiệm hơn. Như mình cũng đã phân tích cho anh em trận đấu giữa Arsenal và MU rồi, đúng không? Uh, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những cái chỉ số phụ cũng như là kèo tài tài xỉu đấy kèo tài xỉu 275 cũng như là kèo tài 2.5 như mình cũng đã gợi ý cho anh em ở trên kênh đó đó là hai cái mã kèo tài mà mình nghĩ là anh em chúng ta tập trung cũng như là mã kèo hai đội bóng đều ghi bàn đấy tập trung vào hai mã kèo đấy thôi còn mã kèo chấp thì mình cũng nói rồi đó là cái việc mà kể cả anh em trong nhóm mình cũng thế thôi có nhiều người fan Arsenal có nhiều người fan Manchester thì cái chuyện đấy thì mình cũng không thể mà uh, đưa ra một uh, cái mã kèo mà chấp nó hoàn toàn thuộc về ai cả khi mà cả hai đội bóng đều đang có một phong độ rất là ổn định anh em đấy và kèo chấp chỉ là những cái kèo 50 50 ở trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester như mình cũng đã nói rồi đấy thì chúng ta chỉ tập trung vào kèo tài cũng như là cái mã kèo đó cả hai đội ghi bàn thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta uh, trận đấu đấy chúng ta cũng đã bú được full mã kèo đấy mình không lên cho anh em mã kèo chấp anh em nhá đấy mình không lên cho anh em mã kèo chấp mà mã kèo chấp thì tùy thuộc vào tất cả những anh em ở trong nhóm cũng như anh em ở trên kênh thôi vì thật sự mà nói thì uh, trong nhóm của mình cũng vậy 50% anh em là Man U và 50% là anh em là fan của Arsenal nên là mình sẽ mình cũng ở trong nhóm mình cũng bỏ qua kèo chấp luôn và tiếp đó nữa xuyên Tết có rất nhiều những trận đấu và những cái xiên mình có lên cho anh em thì trong nhóm mình cũng bú được cái xiên 4 đầu năm anh em nhá Đấy, rất là rực rỡ luôn. Rồi quay trở lại với trận đấu Nottingham Forest và Manchester United. Ờ, trong 6 trận đấu đối đầu gần đây nhất, nói chung là cũng rất là lâu rồi, chỉ có trận đấu ở mùa giải năm nay ở trận đấu lượt đi thì Manchester United thắng Nottingham Forest với tỷ số là 3-0. Và những thông số trước trận đấu cho chúng ta thấy rằng là vì sao chúng ta nên đặt niềm tin vào cái kèo chấp 0.75 cũng như là chấp 1 Manchester United trong trận đấu này cũng như là mình đã nhận định rồi là Manchester sẽ có một chiến thắng mình nghĩ là rất là dễ dàng trước Nottingham Forest trong trận đấu này thôi. Khi mà Nottingham Forest chưa thắng 6 trận đấu gần đây nhất khi đối đầu với Quỷ Đỏ cũng như là Nottingham Forest đang có một phong độ rất là tệ ở trên sân nhà với 8 trận chưa giành chiến thắng 8 trận gần đây nhất Nottingham Forest thi đấu trên sân nhà thì chưa nhận được chưa có chiến thắng nào anh em nhé và đặc biệt rằng là Nottingham Forest họ còn cần phải tập trung ở ngoại hạng anh khi mà với vị trí thứ 13 21 điểm thì đây là cái vị trí mà khá là báo động có thể là cách xa đội bóng cầm đèn đỏ nhưng anh em chúng ta có thể chú ý những đội bóng cầm đèn đỏ như là Bournemouth, uh, Everton rồi là những đội bóng sát hơn đó là West Ham, Wolverhampton, Leeds thì đều cách Nottingham Forest chỉ có 3 đến 4 điểm thôi và một chiến thắng cũng như là một trận đối đầu nếu như Nottingham Forest xảy trận thì Nottingham Forest sẽ là đội bóng rơi xuống ba đội bóng cầm đèn đỏ anh em và mình nghĩ rằng với một đội bóng vừa mới thắng hạng như Nottingham Forest thì họ sẽ tập trung vào ngoại hạng Anh để chủ hạ hơn so với việc là đá ở giải cúp liên đoàn này anh em nhá. Còn Manchester thì chắc chắn rằng họ sẽ đặt mục tiêu là lấy lấy cúp này đầu năm. Đây sẽ là cái cúp đầu năm 2022 của Manchester United đấy đó đây là cái cúp mà Manchester United cần phải giành để có một cái uh, gọi là giải thưởng đầu năm cũng như là cái cúp đầu tiên dưới thời Erik Ten Hag anh em nhé và với việc kèo chấp là 0.75 cũng như là chấp 1 thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể đi thẳng cho mình đó là cái kèo chấp 1 đó là cái kèo chấp 1 hoặc là anh em nào mà à, an toàn hơn thì anh em chúng ta có thể đi cái kèo đó là Manchester United chấp 0.75 anh em nhé còn với cái kèo tài xỉu 2.5 thì xét về 6 trận đấu gần đây nhất của cả hai đội bóng thì trung bình cả Nottingham Forest cũng như là Manchester United đều ghi trung bình mỗi trận là hai bàn thắng trong 6 trận đấu gần đây nhất anh em nhé đấy từ hai bàn trở lên anh em thấy không từ hai bàn trở lên đó và hầu như trận đấu nào Nottingham Forest cũng như là Manchester đều có bàn thắng đều có bàn thắng cả anh em nhé và đây cũng sẽ là cái thông số để anh em chúng ta có thể đi cái kèo tài 2.5 và tất nhiên rồi một mã kèo nữa mà mình nghĩ anh em chúng ta có thể đi được trong trận đấu này nữa đó là mã kèo cả hai đội ghi bàn hiện tại đang ăn là 0.93 đấy ăn khá là cao anh em ăn khá là cao anh em nhá đó thì đó sẽ là tất cả những mã kèo mà mình gợi ý cho anh em ở trên kênh tổng cộng là 6 mã kèo đấy tổng cộng là à, xin lỗi anh em tổng cộng đó là 4 mã kèo 4 mã kèo thôi anh em nhá và anh em chúng ta có thể lót mã tỷ số để à, canh cái mã kèo tài 2.5 cũng được đấy đó là cách mà mình luôn luôn chỉ cho anh em uh, trên kênh cũng như là anh em ở trong nhóm để chơi anh em nhá đấy anh em chúng ta có thể lót cái mã tỷ số đó là Manchester United, uh, Manchester United thắng 1-0 à, cũng như là 2-0 cũng được đấy đó sẽ là hai con mã kèo mà mình sẽ ưu tiên để cho anh em chơi trong trận đấu này và hiện tại hiện tại thì trên kênh ca bóng đá anh em nhá hiện tại đang có là 2.999 sắp rồi thì thiếu mà một vài sắp nữa thôi thì kênh bóng của chúng ta sẽ lên đó là 3.000 sub và anh em nhớ giúp mình đạt được mốc đó là 3.000 sub anh em nhé khi nào mà đặt mốc 3.000 sub thì mình sẽ lên một mã kèo bích cho anh em ở trên kênh luôn anh em nhé không phải trong nhóm nữa trong nhóm thì hầu hết ừ, à, trận đấu nào cũng như buổi tối nào có bóng thì mình luôn có kèo bích cho anh em nhưng nếu như ở trên kênh đạt được 3.000 sub thì mình sẽ lên cho anh em một cái kiểu big ở trên kênh anh em nhá một cái kiểu big ở trên kênh đấy uy tín cho anh em luôn được chưa đấy thời lượng của video cũng đến đây thôi à, mình cũng uh, một lần nữa chúc anh em sẽ có một cái năm mới đầu tư bóng thật là à, suôn sẻ cũng như là giành được lợi nhuận trong năm nay hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của cả